ta sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên đó là đại cương về phương trình và chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là phương trình một ẩn. Như thế nào gọi là phương trình một ẩn thì ở đây thầy sẽ nhắc lại cho các em lý thuyết của nó. Đầu tiên, chúng ta có này, phương trình ẩn x, phương trình ẩn x. Các em chú ý thường phương trình chúng ta để là ẩn x là mệnh đề chứ biến là mệnh đề chứ biến có dạng là fx bằng gx. Các em nhớ cho thầy mệnh đề chứ biến nha. Mệnh đề chứ biến là mệnh đề. Mệnh đề mà khi chúng ta thay một vài giá trị của biến thì chúng ta sẽ ra được là mệnh đề đúng hoặc mệnh đề sai. Ok chưa? Đấy, thì ở đây này, phương trình nó sẽ là mệnh đề chứa biến có dạng fx bằng gx. Trong đó fx là gì? fx là những là một cái đa thức chứa chứa biến x. Tương tự gx cũng là một fx là một biểu thức chứa biến x và gx cũng là biểu thức chứa biến x. fx và gx có thể có thể nha, có thể nó là một hằng số cũng được, không sao cả. Các em nhớ nha, fx có thể là một hằng số, gx cũng có thể là một hằng số. Ok chưa? Thầy lấy ví dụ một cái phương trình rất đơn giản như thế này. Ví dụ phương trình phương trình là gì? 2x cộng với 1 bằng 0. Cái này phương trình này các em đã được học từ lớp 8 rồi đúng chưa? Đây là phương trình gì nhỉ? Đây là phương trình bậc nhất một ẩn, đúng chưa? Phải nhắc lại nha. Đấy, hoặc là lớp 9 chúng ta vừa học xong phương trình gì đây? x bình phương trừ đi 3x cộng với 2 bằng 0. Đúng chưa? Đây cũng là phương trình bậc à đây là phương trình bậc hai một ẩn. Fx ở đây, Fx ở đây chính là 2x cộng với 1, gx bằng 0. Đúng chưa? Tương tự Fx ở đây là x bình phương trừ 3x cộng 2 Còn gx ở đây là bằng 0 Đó Và các em chú ý ở đây này fx thì ta gọi là vế bên trái của phương trình Còn gx ta gọi đó là vế bên phải của phương trình Hiểu chưa? Vế trái, vế phải của phương trình Vậy thì khi đó một cái giá trị x0 một giá trị x0 mà khi chúng ta thay vào phương trình chúng ta thấy nó thỏa mãn thì x0 đó ta gọi chính là